Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 2 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Xuân Phúc nín thở chờ hiệp định, nghị sĩ châu Âu phản đối quyết liệt. Vào ngày 11 tháng 2 tới đây, Nghị viện châu Âu sẽ bỏ phiếu đối với Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam, viết tắt là EVFTA. Đây là lần bỏ phiếu quan trọng quyết định việc Hiệp định có đi vào hiệu lực hay không đã có nhiều tiếng nói từ các tổ chức nhân quyền quốc tế thúc giục các dân biểu châu Âu bỏ phiếu, hoãn cuộc bỏ phiếu này và hoãn việc thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA với Việt Nam cho đến khi nhà cầm quyền tại Hà Nội thực sự có cải thiện về nhân quyền. Các tổ chức nhân quyền quốc tế hy vọng gì vào lần bỏ phiếu tới đây là ngày 11 tháng 2 và đây là điều báo chí quốc tế đang đăng tải. Đây là hình ảnh lễ ký kết Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu, viết tắt là EVFTA, đã được thực hiện tại Hà Nội vào ngày 30 tháng 6 năm 2019. Ông Claudio Francolia, đại diện của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế tại châu Âu về chiến dịch vận động này cho biết như sau. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi gửi thư thế này. Khoảng một năm rưỡi trước đây, chúng tôi đã gửi thư rồi và cả hồi tháng 1 năm 2019, chúng tôi cũng đã gửi thư thúc giục các dân biểu châu Âu hãy gây sức ép, yêu cầu Việt Nam phải có những nhượng bộ trong vấn đề nhân quyền. Hy vọng và mục đích vẫn không thay đổi, đó là để các dân biểu châu Âu nhận thấy đây là cơ hội chưa từng có trước đây để có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để có được những cải thiện nhân quyền chắc chắn từ phía nhà cầm quyền tại Hà Nội. Nếu không làm vậy mà ta vẫn đồng ý với hiệp định trong khi chưa có những cải thiện có ý nghĩa về vấn đề nhân quyền, thì có nghĩa là họ đã phí phạm mất cơ hội này. Với câu hỏi liệu kết quả vận động lần này sẽ ra sao khi mà lần bỏ phiếu trước của Ủy ban Thương mại Nghị viện châu Âu chỉ có 6 phiếu bầu không và 29 phiếu bầu đồng ý. Ông Claudio đã nói như sau. Kết quả bỏ phiếu ở Ủy ban Thương mại Quốc tế không phải là điều chúng tôi không dự đoán trước. Tất nhiên các dân biểu về thương mại chủ yếu chú ý vào các vấn đề về thương mại và không quan tâm lắm đến các vấn đề khác như nhân quyền chẳng hạn. Và nhiều dân biểu ở Nghị viện châu Âu đã cố gắng thuyết phục các dân biểu khác hoãn lại cuộc bỏ phiếu diễn ra sắp tới. Đây là hình ảnh các tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Việt Nam với những khuôn mặt gồm có rất nhiều thanh niên thiếu nữ trẻ cũng như những người lớn tuổi chỉ vì họ nói lên tiếng nói tự do và chính kiến của mình trên mạng xã hội một cách hết sức hòa bình nhưng cuối cùng thì họ đã bị nhà cầm quyền tại Hà Nội bắt giữ và quy kết cho những tội để có thể nhốt vào tù trong thời gian rất dài. Cùng lúc, ông nói thêm, chúng tôi cũng có được ý kiến từ các ủy ban đối ngoại của nghị viện đòi hoãn bỏ phiếu Tuy nhiên, những lời kêu gọi này đã bị các dân biểu thương mại bỏ qua. Các dân biểu đã biết nhiều hơn về tình hình ở Việt Nam. Có nhiều các dân biểu và nhóm liên tục tìm cách thuyết phục các đồng nghiệp của họ để hoãn lại việc thực hiện hiệp định trong cuộc bỏ phiếu tới đây. Các tổ chức phi chính phủ cũng làm tương tự và chúng tôi hy vọng những nỗ lực này sẽ đạt được kết quả. Với câu hỏi, đã có nhiều sức ép từ phía châu Âu lên Việt Nam về vấn đề nhân quyền bao gồm cả những nghị quyết từ Nghị viện châu Âu từ hồi năm 2018. Tuy nhiên, theo nhận định của Tổ chức Nhân quyền Thế giới thì tình hình nhân quyền tại Việt Nam vẫn đang xuống dốc rất nghiêm trọng. Ông Claudio đã trả lời như sau. Các nghị quyết không phải là các công cụ có tính chất ràng buộc từ phía châu Âu khi những đàn áp này đang xảy ra, trong khi châu Âu đang cố gắng hoàn tất thỏa thuận. Nhiều dân biểu đã gửi thông điệp đến Hà Nội là mọi chuyện đều ổn thỏa và nghị sĩ, nghị viện sẽ đồng ý. Vì thế, chính quyền Hà Nội vẫn tiếp tục đàn áp về nhân quyền và họ cho rằng việc đàn áp cũng không mang lại hậu quả gì và không bị trừng phạt gì khi có những chỉ trích trên trường quốc tế. Chính vì thế mà các tổ chức nhân quyền quốc tế đã nỗ lực rất nhiều trong thời gian qua. Đây là cơ hội mà các dân biểu không nên bỏ lỡ để gây ảnh hưởng đối với nhà cầm quyền tại Hà Nội. Và thực tế đã diễn ra đúng như vậy. Gần đây nhất bản thân Slovakia làm đất nước có quan hệ rất tốt với Việt Nam, cuối cùng họ đã phải ra lệnh trục xuất một cán bộ ngoại giao tại Đại sứ quán Việt Nam trong vòng 48 tiếng vì đã có đầy đủ bằng chứng liên quan đến vụ tiếp tay cho bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Và đã có những nhượng bộ từ phía Việt Nam về vấn đề nhân quyền trong quá trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA. Và sau đây chúng tôi cùng giới thiệu với các bạn những đánh giá về những nhượng bộ nào là có ý nghĩa và những nhiệm vụ nào cần phải làm rõ và chắc chắn hơn. Đây là hình ảnh thầy giáo dạy nhạc Nguyễn Đăng Tĩnh, người đã bị kết án tới 11 năm tù và 5 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Claudio đã nói thêm, đó là việc thông qua một trong ba công ước quan trọng của ILO, mặc dù còn hai công ước nữa của Việt Nam vẫn còn phải thông qua. Thêm nữa, Bộ luật lao động sửa đổi và được thông qua hồi năm ngoái. Tuy nhiên, ILO e nói rằng vẫn còn những thiếu sót, ví dụ Bộ luật lao động cho phép thành lập công đoàn độc lập. Tuy nhiên, tên gọi của công đoàn độc lập lại không được nói đến chính thức trong luật. Khi đọc kỹ, bạn sẽ thấy là nếu có thì họ chỉ được hoạt động ở mức nhà máy và các điều kiện khi nào chính phủ cho phép được thành lập công đoàn độc lập như vậy cho nên quá trình này là hoàn toàn tùy tiện lệ thuộc vào chính phủ của Việt Nam. Và tất nhiên với cách đó thì họ có thể thao túng cách này. Còn những gì chưa xảy ra là việc trả tự do cho cái nhà bị cái tù nhân chính trị tại Việt Nam. Như các bạn đã biết, đó là trường hợp bắt giữ nhà báo Phạm Trí Dũng, người đã liên lạc với Nghị viện châu Âu. Tôi thấy có phản hồi của Đại sứ quán Việt Nam về trường hợp này. Nói rằng ông Phạm Trí Dũng bị bắt vì vi phạm luật của Việt Nam nhưng là tội gì không nói rõ. Đại sứ còn so sánh quyền tự do bày tỏ ý kiến ở Việt Nam với các trường hợp khác ở phương Tây hay châu Âu. Và kêu gọi quan trọng nhất từ các dân biểu là kêu gọi Việt Nam thay đổi bộ luật hình sự. Trên thực tế, theo những số liệu thống kê thì có khoảng từ 140 đến 300 nhà hoạt động xã hội đang bị Đảng Cộng sản Việt Nam bắt, giam giữ và bỏ tù một cách bất hợp pháp chỉ vì họ nói lên tiếng nói ôn hòa. Đây là hình ảnh Chủ tịch Nhà báo độc lập Phạm Trí Dũng, người vừa bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt giữ hôm 21 tháng 11 năm 2019 vì đã viết nhiều bài báo lên án việc đàn áp nhân quyền ở Việt Nam. Những người này họ bị bỏ tù vì các điều luật hà khắc trong bộ luật hình sự. Có điều, luật này là hình sự hóa bất cứ việc bày tỏ ý kiến hoặc bất đồng chính kiến bất cứ những chỉ trích nào nhắm vào chính phủ. Việt Nam có thể thông qua các công ước hay thông qua bất cứ điều luật nào mà bạn muốn, nhưng những điều này, điều luật này gần như là vô nghĩa, trừ khi các điều luật trong bộ luật hình sự cần phải được thay đổi. Phải chăng việc thông qua Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu sẽ dẫn đến những cải thiện về nhân quyền ở Việt Nam? Đây là một câu hỏi được đưa ra. Và đây là một đây là một lập luận trống rỗng, giống như kiểu khẩu hiệu mà chúng tôi vẫn hay nghe đi nghe lại từ những người từng ủng hộ việc thông qua hiệp định. Những người ủng hộ cho rằng khi kinh tế phát triển thì tầng lớp trung lưu cũng phát triển và mạnh hơn, và họ sẽ đòi hỏi thêm các quyền về dân sự và chính trị. Đó là động lực dẫn đến thay đổi trong nước. Nhưng nếu nhìn vào một ví dụ Trung Quốc thì điều này khác hẳn. Không có bằng chứng nào cho thấy là kinh tế phát triển thêm thì sẽ có thêm quyền chính trị Mặt khác, Việt Nam đã có sự phát triển kinh tế rất tốt trong những năm vừa qua, nhưng việc đàm áp, đàn áp lại tiếp tục gia tăng. Và sau đây, mời các bạn xem đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh nhà báo Phạm Trí Dũng kêu gọi Liên minh châu Âu hoãn thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA với Việt Nam vì phía Việt Nam đã vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng. IGFA and, and I keenly concerned about the slight EU's Vietnam Free Trade Agreement, EVFTA, and Investment Protection Agreement, IPA, and the coming ratification. I am wondering why some of EU's representatives representatives are too eager to have EVFTA and IPA ratified regardless of the EU's trade deficit with Vietnam and human rights violation, whereas human rights improvements. Và cũng tại lập luận thứ hai, là thỏa thuận thương mại có chương về phát triển bền vững và điều khoản về nhân quyền. Cho nên khi hiệp định đi vào thực hiệu lực thì nó sẽ mang lại thay đổi cho đất nước. Đây là một hình ảnh mà chúng ta có thể xem. Đây là hình ảnh tại Nghị viện châu Âu, nơi dự định sẽ bỏ phiếu thông qua Hiệp định Thương mại Tự do với Việt Nam vào ngày 11 tháng 2 sắp tới. Chúng tôi đã đọc chương về phát triển bền vững và chúng tôi thấy các điều khoản bắt buộc không thể có chế tài, không có thời hạn. Nó đơn giản chỉ đề nghị, đề nghị thông qua các công ước về ILO. E Nếu bạn đọc hiệp định sẽ thấy là Việt Nam sẽ xem xét việc tiến hành thông qua các công ước. Hiệp định không nói là Việt Nam phải làm, nên làm trong thời gian nào. Nếu Việt Nam cứ chỉ hoãn việc thông qua, cho nên ảnh hưởng của chương này là gần như không có. Lập luận thứ ba của những người ủng hộ việc thông qua hiệp định là điều khoản nhân quyền trong thỏa thuận Hợp tác và Đối tác giữa Việt Nam và châu Âu, viết tắt là PCA. Họ nói là nếu Việt Nam vi phạm nhân quyền thì hiệp định sẽ bị ngưng lại. Một số lý do cho thấy điều này là hoang tưởng. Thứ nhất, điều này là chưa từng bao giờ xảy ra trong quá khứ khi một thỏa thuận thương mại bị ngưng lại vì vấn đề nhân quyền. Thứ hai là nếu nó bị ngưng thì sẽ có hại cho cộng đồng các doanh nghiệp châu Âu đã đầu tư vào Việt Nam. Tình hình đàn áp nhân quyền ở Việt Nam vẫn lên cao Người ta nói là khi thỏa thuận đi vào hiệu lực thì điều khoản nhân quyền sẽ có tác dụng, nhưng điều thực tế thì không phải như vậy. Một trong các điều kiện trong thư của các tổ chức phi chính phủ đưa ra đối với Việt Nam là thiết lập một cơ chế giám sát độc lập để giúp người dân bị ảnh hưởng bởi Hiệp định Thương mại và sau đây là giải thích thêm về điều kiện này. Phải chăng Hiệp định đã có những điều khoản về vấn đề môi trường và nhân quyền rồi? Đây là hình ảnh của những người biểu tình với dòng chữ không có nhân quyền, không có nghiệp đoàn, độc lập thì không có thương mại tự do bên ngoài tòa nhà của Quốc hội châu Âu trong thời gian vừa qua. Đúng là thỏa thuận có chương về phát triển bền vững nhưng không có điều khoản nào có thể thực hiện về cơ chế mà chúng ta nói đến. Nếu nhìn vào vụ đồng tâm mới đây thì cưỡng chế đất đai vốn là điều khá phổ biến ở Việt Nam. Việt Nam sẽ sản xuất nhiều hơn và xuất khẩu nhiều hơn do đó sẽ cần nhiều đất đai hơn. Hệ thống tư pháp ở Việt Nam hiện không độc lập, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến người dân. Bạn có thể mở lại đàm phán về hiệp định hoặc có thể áp dụng một thủ tục tùy chọn để thiết lập cơ chế này. Ngày 11 tháng 2 sẽ bỏ phiếu lần cuối cùng và nếu được thông qua thì chỉ khoảng một tháng sau hiệp định sẽ đi vào hiệu lực. Nếu phần đông họ vẫn đồng ý như lần bỏ phiếu trước thì kế hoạch tiếp theo của bên vận động là gì? Chúng tôi đã thấy đã thấy nhiều nỗ lực từ nhiều dân biểu và các tổ chức phi chính phủ thuyết phục Nghị viện châu Âu hoãn lại hiệp định. Nếu chúng tôi không thành công trong việc việc này thì tất nhiên công việc của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng nếu các dân biểu đồng ý với hiệp định mà không có một câu dấu hiệu cải thiện về nhân quyền thì thông điệp mà họ gửi cho Hà Nội là tất cả những lời kêu gọi không có ý nghĩa gì vì họ đã có cơ hội để tạo ảnh hưởng mà họ đã không sử dụng nó Và con đường xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc Việt Nam đang bị tắc nghẽn một cách hết sức nghiêm trọng do dịch cúm virus corona gây ra. Hàng hóa nông thổ sản của Việt Nam đã bị đổ bỏ và chất đống ngay nơi biên giới. Chính Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và châu Âu sẽ như một phao cứu sinh duy nhất để nền kinh tế Việt Nam bớt phụ thuộc vào Trung Quốc. Nếu Hiệp định không được thông qua thì nó sẽ đặt dấu chấm hết cho sinh mạng chính trị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vì ông là người đứng đầu chính phủ và phải chịu trách nhiệm cho sự đổ vỡ này. Nhưng ngược lại, khi được thông qua thì hiệp định này sẽ là điểm cộng để ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thêm cơ hội tiếp tục leo cao hơn trong một vị trí mới sau đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng dù bằng cách nào thì ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng thể chế độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục bị công luận trong và ngoài nước cũng như quốc tế lên án vì hành động và hành vi đàn áp bắt giam những công dân vô tội chỉ vì họ cất lên tiếng nói ôn hòa để xây dựng một đất nước Việt Nam tốt đẹp hơn.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 Từ Berlin, Cộng hòa Liên Đức, Trung Khoa.